Xin chào tất cả anh em nhé cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em nào mà đi làm tay cái thì à, anh em à, lắc cái bộ hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em Đấy, được 7 đến 80 phần trăm thì đi mua theo ý muốn của anh em là nó như thế nào Đấy, đi theo ý muốn của anh em là khi mà anh em đi lắc tài xỉu này Đấy, thì anh em uh, sử dụng cái bộ hột này anh em lắc thì anh em có thể là giữ tài Đấy, giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em muốn giữ tài cũng được anh em muốn giữ xỉu cũng được đấy, thì cách mà lắc giữ tài giữ xỉu đấy thì anh em có thể anh em đến cơ sở hoặc là anh em à, đặt đơn hàng gửi hàng về cho anh em anh em kết bạn zalo với tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc này sau tại vì đây là cái bộ hột mà nó là hàng độc quyền ở bên tôi nên là nên là anh em à, khi mà anh em mua cái bộ hột này thì bên tôi mới chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhé anh em đến ờ, mua cái bộ hột tài xỉu này thì tôi cũng sẽ nói cho anh em cái cách lắc như thế nào Đấy, cái lực của nó ra làm sao để cho anh em có thể là lắc được lên bảng tỷ lệ cao nhé thì ờ, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái, cái cách đi của cái bộ hột này Đấy. trước khi ờ, test cho anh em cái cách đi thì tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó trước nhé Đấy, thì cái bộ hột này là không tang khi mà anh em đi sân chơi mà anh em sử dụng cái đồ chơi mà không tang thì à, anh em không cần phải lo nghĩ đến bất kỳ những cái à, cái gì cả đấy hoàn toàn không hít này vâng nắp nắp bình thường anh em nhé dán vào cho nó đẹp thôi dọi đèn cho anh em vào trong Đó. về phần thử à, tăng tích thì tôi cũng đã thử cho anh em Đấy, còn uh, nước muối nữa thì uh, tôi uh, cũng uh, làm cái video này tôi không ờ, không không tiện làm không kịp làm cái nước muối để thử cho anh em thế thì có thể là anh em đến mua thì anh em thử sau cũng được đấy thì tôi đã đảm bảo cho anh em là cái bộ hột ờ, tài xỉu ờ, này nó hoàn toàn là không tan thì à, tôi bây giờ tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này cái cách đi của cái bộ tài xỉu này nó đi như nào nhá, à, nói giới thiệu luôn cho anh em vâng, từ bấy giờ chưa giới thiệu cho anh em cái bộ tên của bộ hột này cái tên của bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu 20 20 anh em nhé Đấy, thì cái bộ hột tài xỉu 20 20 này cũng đã rất là nhiều anh em sử dụng nó anh em đi chơi thì đạt hiệu quả rất là cao nhé đấy thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc của nó đấy, thì anh em nào mà muốn biết thêm thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình thì uh, cái cái cách mà anh em uh, giữ tài giữ xỉu Đấy, thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em Đấy, giữ tài đăng tài đúng không anh em tôi sẽ giữ tài cho anh em này sáu sáu năm đúng không tiếp tục giữ tài cho anh em này hai bốn sáu này tiếp tục giữ tài cho anh em nhé Đấy, một bốn sáu này tiếp tục vẫn là tài anh em có 7 đến 80 phần trăm khi mà anh em cách biết cách lắc của cái bộ tài xỉu 20 20 này thì có anh em có tỷ lệ là 70 phần trăm nhé 70 phần trăm là tài Đấy, 551 Đấy, thì cái chén này nó xuống 10 xuống xỉu 10 anh em nhé Đấy, xuống xỉu 10 tôi sẽ giữ xỉu cho anh em một một à, một hai hai này một bốn năm này một hai sáu này một ba một hai ba này một một sáu này sáu sáu à sáu hai hai này đấy cái trái này thì nó lên à, ba bốn năm thì à, đấy cái là cái cách mà anh em giữ được tài giữ được xỉu của cái bộ tài xỉu 20 20 này đấy, cùng với cái cách lắc tài xỉu khi mà anh em mua cái bộ hột này thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em và hướng dẫn cho anh em cái cách lắc để cho về anh em à, đi lắc tài xỉu nó được hiệu quả đấy, được hiệu quả thì cái bộ hột này tôi cũng test luôn cho anh em Đấy, test luôn cho anh em vì đang đăng tài đúng không tôi sẽ cho xuống xỉu rất là đơn giản với anh em nhé đó xuống xỉu cho lên tài nhé năm bốn hai lên tài xuống xỉu rất là ok Đấy. tiếp tục cho anh em lên tài à, xuống xỉu này xỉu 80 phần trăm là xỉu đó đúng không em đấy thì ờ, nhưng mà video nó cũng có hạn thì ờ, tôi cũng ờ, đã chia sẻ cho anh em giới thiệu cho anh em cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu 2020 cái bộ hột tài xỉu mới nhất hay mới nhất mà bên từ cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em chia sẻ cho anh em nào mà đang làm tay cái mà muốn sở hữu cho mình một cái bộ hột mà anh em đi lắc tài xỉu nó video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em